Nhân sinh như bạch câu quá khích, đời người như vó ngựa lướt mau. Mới đó mà đã 30 năm kể từ ngày ngôi trường vừa học vừa làm ra đời. 30 năm đã là phân nửa cuộc đời người. Những ai kinh qua cùng với ngôi trường sẽ không bao giờ quên những tháng ngày gian lao, nhưng cũng tràn đầy kỷ niệm. Cho dù đó là vừa học vừa làm hay là phổ thông cấp 23 Sơn Thành. Niềm vui con người có thể quên, nhưng ký ức gian khổ thì mãi mãi không phôi pha trong dòng ký ức đó vẫn còn đây những ca khúc của chính chúng ta viết về một thời viết rất thực cho những kỷ niệm nhưng cũng rất lãng mạn viết cho những ai mai sau khi hát để hoài niệm xin đa tạ mảnh đất đã cứu mang chúng tôi đa tạ những người thầy người cô đã chấp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bay vào đời dù có người thành công và có những ai đó mơ ước đời mình thì hãy vui lên nhé hãy ngồi lại với nhau hát cho nhau nghe về kỷ niệm của thời áo trắng hát về ngôi trường 30 năm tuổi và hát cho cả những ước mơ hoài niệm như một tiếng lòng tâm sự mà ở đó mỗi người có thể gặp lại hình ảnh của chính mình hoài niệm cũng có thể không nói hết những tâm tư ai đó rất mong được tha thứ mỗi một chúng ta Ai ai trong cuộc đời cũng từng qua một ngôi trường, ngôi trường đó như một khúc ca trong tâm trí họ. Học sinh vừa học vừa làm Sơn Thành cũng vậy. Khi đang còn ở trong mái trường hay khi đã ra trường công tác ở một nơi nào đó, trong lòng họ luôn luôn vang mãi bài ca, khúc hát học sinh Sơn Thành, sáng tác Nguyễn Quốc Khánh, học sinh khóa một của trường. dưới vách trăng nhưng luôn là quan tiến tôi dù cho có khó khăn bên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 đòi hoang như đồng sơn tan ngát bước mai trên đồi cao trường mới vắt chân nhưng luôn là quang chưa biết bao giờ mua ngôi trường, vừa học vừa làm sơn thành, đều không khỏi nhớ nhung, nơi mái ấm tình thương, nơi dù xa quê hương, nhưng ở đó có thầy cô, bạn bè, thương yêu, dìu dắt chúng ta. Tâm tình của họ được thầy giáo Nguyễn Xuân Thanh sáng tác qua khúc ca Tâm tình học sinh Sơn Thành. có các thầy coi ta như con có bạn bè thân như anh em có các cô coi ta như cháu dịu dàng với quyết tâm ta luôn cố gắng sao ta khắc ghi biết bao kỷ niệm nào đã vang lời ca nào đã chung lâu vui thắm thiết tình người xa nơi đây xa quê hương mang niềm tin của đàn thân yêu luôn trong tim với tấm lòng ghi ơn nơi đây với tình thầy ta không phải quên với quyết tâm ta luôn cố gắng hey. tập ở ngôi trường vừa học vừa làm Sơn Thành. Con đường đó không bao giờ phai mờ trong ký ức. Khi nhớ lại, hoặc có dịp về thăm trường trong lòng mỗi người, vẫn cất lên khúc ca Đường về trường tôi của Nguyễn Quốc Khánh. Betio Antônio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 lên đây từ mùa thu 78 Tính đến nay đã 5 năm rồi 5 năm rồi, 5 năm rồi Ban đầu mặt trời chiếu lớn Bốn vách xung quanh che tam lá cây rừng Năm năm rồi qua bao ngày gian khó Sương của ta bây giờ đã càng trang Chúng tôi đến sau các anh mà đã ba bốn thu rồi đó Ba bốn thu qua lòng ta không hề nào nung không sợ gió xen với cành rau rừng vẫn nghe nghe soạn bài lên lưng vẫn một lòng yêu yêu dịu dàng bao lớn em thờ nối tiếp nhau tung ca chúng tôi lên sau phận đàn em sau nói chỉ biết phát huy xây dựng mai trường bạn ơi nhau ta hãy chung tay để cùng điên tô tương lai cho mai trường hãy nói đường cùng người đi trước trong gian lao quách không nản chi gắng sức với non sông ta trồng nên những lớp người việt nam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 bài lên lớn vẫn một lòng yêu dịu dàng phát huy xây dựng mái trường bạn ơi ta đã cùng nhau chung một niềm vui ta đã cùng nhau san sẻ nỗi buồn giờ này bên nhau ta hãy chung tay để cùng điểm tô tương lai cho mái trường hãy noi gương những người đi trước trong gian lao quyết không nản chi gắng sức với non sông ta trồng lên những ước mơ trường tôi, một sáng tác của thầy giáo Trần Long đưa ta trở lại những ngày tháng vui êm đềm bên dòng sông Ba, dưới mái trường Xuân Thành. Và khi đã đi xa, ai cũng luôn nhớ về con sông, mái trường, bao nghĩa tình ấy, trong lòng vang mãi, Sơn Thành trường tôi. làng trên đầu hát vang ra câu hai phá rừng hoang thành ngầu quảng chi nước độc rừng sâu ra câu hai phá làm giàu nước ta nói về thành thị đường xa hãy mang khúc nhạc tình ca núi rừng vâng khúc nhạc tình ca núi rừng nơi mà ở đó tình ca tuổi trẻ được hẹn hò nãy nở bài hát tình ca nơi rẫy của thầy giáo nguyễn xuân thanh

lớp đã ra lớp đông dữ không em trốn thành xa con suối con khe buổi đầu tiên với anh còn cơ người em chưa quên Trời, lớp này còn em đây vừa mới ra em chưa quên gặp nhau đây đã dạ, ba xuân rồi đó dạ, dạ, mà mãi hôm nay ta quen nhau bên thái chiều tái chiều ta quen nhau bên mơn giấy sớm chiều bên gốc cây rừng ayo yo yo yo cepat anak cepat lu ah baik aja ya cepat aja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 rộn ràng, ca khúc Đường chúng ta đi, Nguyễn Quốc Khánh đã khắc họa ngôi trường Xuân Thành luôn vang vọng tiếng ca với một tương lai sáng ngời. Đường chúng ta đi hôm nay mang đầy ánh sáng niềm tin tự hào. Đường chúng ta đi hôm nay từ sáng tương lai sáng ngời. chúng ta